Hôm nay trời rất là sáng Và em cũng rất là buồn Mình à, chia tay nhau vào khoảng thời gian nào đấy Anh cũng chẳng biết Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube BU Studio Và mình là Trường Linh Võ Hôm nay Linh sẽ đập ba cái con mic này để mà test cho các bạn nghe về cái dòng micro USB thì nó đơn giản thôi cắm USB vào máy tính là mình sử dụng cắm vào điện thoại là mình thu âm rồi đúng không phù hợp cho podcast này rồi phù hợp cho livestream game này và phù hợp cho hộp trực tuyến được các bạn đấy và bây giờ linh sẽ thử à từng lượt ba con mic này nhá đầu tiên là đây con mic màu trắng này là con NT Rode Mini à, tiếp theo là con AKG Ara mới sản xuất à, cuối năm nay mới ra mắt luôn và đây một anh gọi gạo cội à, AKG Lyra đấy ba con này Linh sẽ test và mở hộp cho các bạn nghe thử cái âm thanh của nó nhé Đầu tiên à, ta nói về Rode NT USB mini thì đây là một cái con micro USB kích thước tầm khoảng vừa cái bàn tay của mình à, và nó là màu đen sản xuất tại Úc ha hãng Rode thì các bạn cũng đã biết rồi hiện tại thì micro đang cài trên áo của Linh cũng là Rode nè Rode Wireless Go 2 nha đấy thì bây giờ Linh sẽ mở cái hộp này ra đầu tiên thì các bạn sẽ thấy được là có một cái giấy à, mã hàng chính hãng của Rode và thông tin à, sử dụng của nó một cái sợi dây cáp USB qua Type-C đây một sợi dây cáp USB qua tai PC thì dây thì mic USB mà nó phải chắc chắn là sẽ có đây rồi hình như là dài tầm khoảng 2 mét nha cái gì ơi kèm theo là nó sẽ có một cái ron chim size nè thì khi mà mình đưa vào một cái chân kẹp nó không có ron này thì các bạn bỏ vào đây để các bạn đưa lên cái chân ha chân đứng hoặc là chân kẹp ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là uh, thú vị nè các bạn ơi 500 đấy không không thôi các bạn để để cái chân này vào ha tháo này ra và để chân chim sai vào thì phải đúng rồi mình sẽ tháo cái ron ở đây ra nè nếu mà mình muốn muốn bỏ nó lên một cái chân đứng ví dụ như mình sẽ đứng à, một cái chân đứng hoặc là một cái chân kẹp bàn nè à, mình sẽ để à, cái ron này vào đây và sau đó thì mình sẽ treo lên ha treo lên cái chân thì hiện tại thì mình linh sẽ để bàn cho nên linh sẽ không có sử dụng nó rồi mình cho này vào đi mặt sau của nó sẽ có hai cổng à, để các bạn có thể cắm một cổng là kết nối một cổng là các bạn sẽ tắm cái tai nghe vào đây nha đây bên bên đây bên trái là tai nghe nè bên phải là cái cổng để cắm vào máy tính nè và ở mặt trước chúng ta sẽ thấy được là volume đây là volume của cái phần tai nghe mình nghe lại nha đây volume của phần tai nghe mình nghe lại gọi là volume monitor đó các bạn đây ha mình có thể vặn to nhỏ nha đấy thì thiết kế đơn giản không cầu kỳ một màu đen huyền bí rồi à, thì mình sẽ để trên bàn làm việc của mình hay là mình mang theo bỏ trong ba lô của mình cũng rất là gọn tiếp theo thì linh sẽ mở hộp AKG ARA một con mic nhà AKG USB luôn con này dưới 3 triệu các bạn con này dưới 3 triệu đồng nha đây đây là hộp AKG ARA thì cũng có một cái giấy à, về thông tin à, của mic và cách hướng dẫn à, để các bạn cắm như thế nào nó mình sẽ lấy nguyên hộp ra nhé đây như thế này các bạn mình sẽ mở ra ha đây đóng gói cũng chắc chắn kỹ càng Đấy. Đây. Wow. Nó hơi cao. Nó hơi cao. Nhưng mà không sao, nếu mà cao thì mình để bàn nó sẽ tiện dụng hơn. Ví dụ như là mình sẽ nói ở đây nè, ví dụ vậy. À, về AKG ARA thì à, mẫu thiết kế nó sẽ tương đương như là con Lyra đàn anh của nó nhưng mà nó sẽ nhỏ gọn hơn một tí à, cũng có thể tháo chân này ra nó không phải là 500 giống như rod mini nó có thể tháo chân này ra để mà mình có thể gắn ở trên những cái chân kẹp bàn hay là những cái chân đứng rồi ở phần sau thì không có nút nào cả không có lỗ gì cả nhưng mà ở dưới bên hông nè bên hông này thì các bạn sẽ nhìn thấy được là nó sẽ có một lỗ cắm USB và cũng có một cái lỗ tai nghe ha một cái lỗ tai nghe để mình có thể thuận tiện trong cái việc mà nghe lại mic và kết nối với lại điện thoại hoặc là máy tính ở phần trước này thì chúng ta sẽ thấy được là đây hai núm volume ở đây thì nó sẽ có hai chế độ ha một chế độ from và một cái from back Đấy. rồi tiếp theo ở dưới chúng ta sẽ thấy được là đây là volume đây là volume của tai nghe hoặc là volume của mic thì mình chưa cắm vào thì mình không biết là nó là tai nghe hay mic rồi, cái nút thứ hai ở dưới này chúng ta sẽ ấn được vào nha. Ấn được vào. Để làm gì? Để mình mút đi cái tiếng mic khi mà mình đang nói. Ví dụ à Linh đang nói nè. Rồi có ai kêu Linh cái Linh nhấn cái, à, Linh nói chuyện cái bên kia xong đó là mình thả ra để mình Linh nói tiếp hoặc là thu âm tiếp. Hoặc là mình sẽ thể nhấn cái là để mình ngưng thu âm, mình mình sẽ suy nghĩ một một hai câu gì đó, sau đó mình sẽ nhấn, mình thả ra, mình nói tiếp. Thì đó cũng là một cái tiện lợi. Đây, rồi mình bỏ qua bên nha mọi người à quên nữa thì nó cũng có <laughs> một cái dây à, USB à, từ hãng đây dây USB nè cuối cùng à, là một cái con AKG to thì mình luôn đập hộp luôn tại vì cái clip này là mình đập hộp một lần ba con mic USB hiện tại là phù hợp cho livestream game podcast hộp trực tuyến thu âm đơn giản thì nó tầm giá từ 2 triệu 500 cho đến 4 triệu 850 ngàn thì đây là con cao nhất giá thành là 4 triệu 850 ngàn và hiện tại thì nó sẽ tặng cho một cái Ableton 10 like này không Ableton Live 10 để các bạn có thể làm nhạc và thu âm trên cái phần mềm này nếu các bạn muốn sử dụng một phần mềm chính hãng thì nó cũng gói kiểu như này và có một cái miếng mút hai miếng mút hai bên để mà kẹp lại và giữ rất là chắc chắn con này thì cái chất liệu thì giống như là AKG Ara màu sắc cũng y chang không khác gì con này là đàn anh của AKG Ara cho nên thiết kế hơi ngầu hơi gồ ghề một tí nhưng mà chất liệu và cái chất lượng linh nghĩ nó sẽ ok đấy tại vì thứ nhất là mình sẽ có nhiều chế độ ở trên này mặt trước mình sẽ thấy được là bốn chế độ thứ hai nữa là mình sẽ thấy được là có nút mute mute nè thì để tắt hoặc là mở mic khi mà đang nói à, rồi ở đây ở đằng sau của nó mình sẽ thấy được là có một cái nút ở trên đầu là chỉnh chế độ nút thứ hai là gain gain của microphone này gain là to nhỏ của cái micro nó hút vào hay không đấy nếu mà các bạn xài nhiều ứng dụng á, nhiều chế độ khác nhau á, thì các bạn nên mua con này cái lỗ cắm của nó thì nó nằm ở dưới nè bên trái là tai nghe bên phải là tai PC vô USB thì những cái con này thì các bạn có thể thu âm bằng điện thoại hoặc là máy tính đều được nha nếu mà thu âm bằng điện thoại thì chúng ta sẽ có một cái hub OTG như thế này nha để mà mình có thể chuyển đổi từ cái cổng điện thoại sang USB thì sau đó mình sẽ thu Đây, micro các bạn đang nghe, đây, Rode. Chất lượng chất âm mà các bạn đang nghe đây với khoảng cách là đây, bao nhiêu đây là 15 20 xăng ha. Thì chúng ta có thể để trên bàn ví dụ như thế này. Tại vì cái này màu đen quá cho nên Linh phải gần đây để cho nó mọi người thấy được. Rồi, cái sóng âm của nó đang nhảy ở trên đây nè không Thấy không? Mọi người thấy mình đang thao tác cái sóng âm ở trên cái phần mềm. Rồi, thì đây là cái chất lượng mà các bạn có thể nói được, nghe được là linh để cái chế độ này là level của nó luôn đó nha mình đang thu âm bằng nè microphone âm lượng là 100 và đang thu âm bằng một cái phần mềm OBS Livestream để mình có thể thực thực tế luôn thực tiễn luôn là mình sẽ không có qua một cái phần mềm thu âm nào cả để mà mình thấy được là cái chất âm của nó như thế nào nha rồi bây giờ Linh sẽ để lên bàn đây Linh đã để cách xa như thế này Linh nói Hey hey Đấy, mình chơi game hay là mình sẽ nói chuyện họp trực tuyến với lại ai hoặc là podcast nếu mà thu âm thì các bạn có thể giảm giảm nhỏ cái cường độ của cái âm lượng đi rồi sau đó mình sẽ alo hey xin chào tất cả các bạn và hôm nay à, chúng ta sẽ đến với một chương trình âm nhạc à, gọi là âm nhạc của tình yêu à sự à, ngọt ngào sự ấm áp sự à, ấy của Noel đấy thì chúng ta sẽ ờ, kể chuyện được à, chúng ta sẽ thu âm được này chúng ta hợp hoặc là ngồi sai như thế này thử coi thì linh vẫn chưa nghe được cái âm thanh nó như thế nào nhưng mà linh đang nói để mà mình có thể test được là à, nó có thể hút hay không hay là nó sẽ như thế nào đúng không rồi mình giả bộ mình sẽ quay ha quay mặt sau tại vì cái mic này á mình quay mặt sau thử thôi đây mình sẽ nói bằng mặt sau nè thì lúc này không biết là âm thanh nó như thế nào các bạn nghe ra sao nhưng mà linh nghĩ nếu mà mặt sau này nó mà nghe rõ thì nó sẽ không không hiệu quả cho vấn đề mà giảm cái tạp âm lắm hiện tại thì cái micro này nó chỉ à, trên một mặt này thôi linh nghĩ là chỉ được cái mặt trước thôi Đấy. rồi đó để lên bàn và một con mic đen thui chùi lùi cho những ai <laughs> thích màu đen huyền bí đấy đó là rod nha rồi đó là rod tiếp theo à, là chất lượng các bạn đang nghe chính là AKG ARA Vậy thì à, mình đang để cái phần mà level ở trong cái phần cài đặt á, là 100 Thì không biết là nó sẽ to hay là nó bệ tiếng Thì mình hiển thị ở trên cái con OBS này nè Nó đang bị overload Thì mình sẽ giảm cái volume lại một tí nha Mình sẽ giảm volume level này tí nha để mình sao để mình cảm giác như là nó sẽ đây mình để tầm khoảng 90 thôi đó thì mình sẽ nói chuyện bình thường được nó không giống như con rod USB con này cái độ nhạy linh nghĩ nó sẽ cao hơn tại vì khi mà mình cắm vào á nó sẽ lên 100 á thì nó sẽ bị overload mình nói chuyện á cái cây mic này nó sẽ bị đỏ luôn đỏ chét luôn các bạn thì à, linh đã giảm về cái phần là 90 thôi đấy thì mình đang ở chế độ from ha thì mình thử qua chế độ from back thì như thế nào alo one two one two one two one two rồi mình sẽ quay về ở đằng sau mình sẽ nói đây là video test à, micro USB để mọi người có thể xem xem mọi người coi cái con nào phù hợp với mọi người để mọi người có thể mua hàng nhá còn về review chi tiết về tất cả các à, thông số kỹ thuật hoặc là các cái uh, hình thức thiết kế thì hiện tại thì linh vẫn chưa review chi tiết cho các bạn nghe được rồi linh chỉ đang thử mic để mà các bạn có thể nghe được cái âm thanh nó như thế nào thôi nhá rồi ví dụ mình sẽ có một cái câu chuyện đi <clears throat> hôm nay trời rất là sáng và em cũng rất là buồn mình à, chia tay nhau vào khoảng thời gian nào đấy Anh cũng chẳng biết <laughs> Đấy, thì mình à, gần lại một tí để mình có thể thì thào thỏ thẻ giống như, những à, bạn à, ở trên radio vậy đó à, Hi, hello, à, xin chào mọi người Và hôm nay à, ABCD XYZ À quên, hồi nãy giờ thì mình quên mở cái clip về con bít này Sơ suất quá, sơ suất quá đấy thì à, khoảng cách à, xa đây xa như thế này thử coi hợp trực tuyến được không nhá mình sẽ đưa qua cái phần mà from black ở đây thì mình sẽ không có nhạc cụ để mà thử à rất là nhạy rồi mình đưa qua đây rồi xem hello one two one two one two one two one two one two đấy mình thấy nó overload hơi nhiều ấy tại vì chắc nó hơi bị rộng thì có thể là mình sẽ giảm được cái volume nó đó là sao như thế không biết như thế nào xíu mình nghe lại là biết ngay rồi đó là con AKG ARA với giá dưới 3 triệu đồng 3 triệu dưới 3 triệu các bạn có thể sở hữu một cái micro à, có thể đây có hai chế độ thứ ba là mình có thể cắm tai nghe mình volume tai nghe lên à mình có mút mút nữa bạn tắt một cái là nó đính đích luôn nó không thu vào luôn các bạn đó Đấy không đây mình có thể livestream này cắm vào máy ảnh livestream được cắm vào điện thoại livestream được stream game được này đấy thấy chưa mình có thể hát được luôn mình có thể thu âm được luôn đó hoặc là podcast được luôn hợp lý nói chung là một cái con microphone dưới 3 triệu à, nó cũng này nhìn ba con này nó ở giữa thì nó cũng xứng xứng đấy rồi mình trở về chế độ form rồi tiếp theo là mình sẽ chơi cái con AKG ly ra nha mấy bạn đây là một cái video trải nghiệm âm thanh khi thu vào OBS đây chúng ta sẽ dặn cái volume lên thì chúng ta sẽ thấy được là cái thanh ở trên OBS nó đang dần dần to lên đấy thì cái này thì các bạn à, nó ưu điểm là tại vì nó mắc hơn mấy con khác cho nên nó có nhiều chế độ đầu tiên là mình sẽ vặn được volume to nhỏ ở trên cái micro luôn thứ hai là mình có thể à, chỉnh được bốn chế độ tiếp theo là from black giống như con AKG ARA này chứ ok ok à, chúng ta sẽ nói chuyện đấy rồi các bạn đã nghe được âm thanh này linh sẽ dặn to hơn tí nhé rồi đấy các bạn đã nghe được âm thanh đúng không thì mình đang ở khoảng cách là 50 xăng đấy tầm khoảng 50 xăng mình ra xa tí nhá hello hello yeah một câu chuyện một câu chuyện rồi tiếp theo là mình sẽ cho về cái con Thai stereo uh, con này thì cái chế độ này thì nó là stereo nó thu được hai hướng thì chúng ta có thể là postcard à, ví dụ như linh ngồi ở bên này và hay hôm nay anh có khỏe không à quay lại mặt sau này thì thì cái anh ở sau lưng cái mặt này á mới trả lời là ờ à, hôm nay tôi khỏe à, bạn có những câu chuyện gì để mà bạn có thể chia sẻ với tôi không thì cái này nó gọi là tương tác qua lại à, giữa với nhau thế thì mặt trước mặt sau thì các bạn nãy giờ linh đã quay như vậy thì không biết là các bạn đã nghe được nó có đồng đều hay không rồi có một cái hay nữa là chế độ thứ tư à, chúng ta sẽ thấy được là wide stereo thì cái này á mình có thể là à, hộp trực tuyến à, mình sẽ để xa như thế này ở bên kia bên kia thì cái âm thanh nó sẽ giống như là à, anh ngồi bên phải tôi ngồi bên trái rồi thêm là nhạc cụ nữa cái này á, thu âm nhạc cụ ha đó thì giống như những cái clip ở trên đây nè đó thì giống như cái câu chuyện như vậy làm à, clip youtube hoặc là stream game cũng được đấy hoặc là music ha à, mặt trước mặt sau hay không à, một ở sau thì mình sẽ đánh này kia ở trước thì mình đánh đàn rồi hát cũng được đó nói chung là con này nó sẽ có bốn chế độ như vậy thêm cái là nhạc cụ nó hay hơn thôi đó âm thanh nãy giờ thì các bạn cũng đã nghe rồi linh đã không qua chỉnh sửa gì nha chỉ thu vào OBS thôi cái này là trải nghiệm test để mọi người có thể à, nghe được cái âm thanh mà mình thích cái âm thanh nào thì mình làm ví dụ mình sẽ quay về cái câu chuyện là chế độ thứ nhất Đây Hi, xin chào mọi người Và xin chào mọi người đã quay trở lại với chương trình radio tối nay của chúng tôi à, Một cái bản nhạc à, guitar cùng với một cái giọng hát à, thật là ngọt ngào Đến từ ban nhạc ABC XYZ Thì à, sau đây à, mình sẽ hát một bài hát à, Ban nhạc nó sẽ hát một bài hát để cho các bạn nghe Đấy, thì đó sau rồi chúng ta sẽ chuyển qua cái chế độ gọi là quay wide stereo lúc đó thì một cái người đi ta người ta đàn mình là mình ngồi mình hát thì cái hướng thu này á con này nó hút lắm nha mọi người tại vì mình đã thử sử dụng rồi đấy thế thôi xong đó là video test ba em này à, không biết mọi người nghe như thế nào rồi mọi người để lại bình luận ở dưới để mình linh có thể là Ờ, review hoặc là có thể làm sâu xa hơn về những con micro này hoặc là những sản phẩm khác rồi thêm một điều là bạn có thể cảm nhận cảm nghĩ của mình coi xem ba em này nó như thế nào và nó có con nào tối ưu nhược điểm hay không con này thì giá là 4 triệu 850 ngàn à, con này thì dưới 3 triệu AK AKG ARA nè là 2 triệu mấy đấy ở trên website link quên mất tiêu rồi và con rod mini USB này với giá là 3 triệu 100 thì phải đó thì ba con à, ba hình hài khác nhau thì linh cũng sẽ mong là linh sẽ test được nhiều con microphone à, để các bạn có thể nghe và cảm nhận cùng với linh và cảm ơn các bạn đã xem bu studio một cái kênh chuyên về âm thanh livestream phòng thu âm và chia sẻ những kinh nghiệm mà chúng ta cần có để chúng ta có thể thực hiện giấc mơ âm nhạc của riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại video sau.